lên thành chí tổ chức để hội nhân giao lưu đi cũng có mấy cổ như là thằng ở đây Bảo đây đi lần hiểu nè trong còn ờ, thì nước thì cũng có mấy em đi chung rồi cũng có mấy em mới à, nay rất tiếc là có đi của hàng giang với đây thằng chí là không có đi được nên đâu thì ai thì cũng có một cái thú chơi trong đây tụi mình thì giao lưu chơi thôi cái này mình đi trước là quay vòng ờ, lòng thấy dạ cái này nó cũng nội tiết nó hơi dương ờ, tí là có bất thông ờ, trúng sửa này vô luôn và mình nghe đâu là cũng có thêm sài gòn qua nữa và địa điểm thì cũng chú cũ bữa nay là bị trời hơi mưa nuôi cũng chậm thôi vì là đàn giờ, giờ này cũng khá là sớm không mình đi gieo từ từ à, cái này chắc không tới chục xe đâu bạn mình coi đâu đâu đó lăn tăn khoảng chừng là tám xe con này à, còn thằng đi là tới đây cũng chờ chờ xong rồi cái mấy nắp sau nó chờ tới cái xíu nữa là nó không biết nghe tới cầu này thì cũng là một kỷ niệm á ngày thuốc cầu này thì trước là mình đi là đào ba đào đi trước á dạ bữa nay đi cũng khá là vui mấy <laughs> chú cứ ờ, nhảy ra đón đường hoài nhưng mà rất là là không phải đón đường của này tụi mình đi theo à, dạ, về ra chỗ dòng sen lạc à, ờ, mình đi tới đó cũng à, có một chú là ao tới tưởng đâu là bị à, lộng à, không phải và mấy nhóc mình cũng ờ, theo dõi <coughs> mình thì cứ đi là sát trộn tầm tạm chạy hoài cũng không mình cũng không có động nóng gì đi, uh, đi xe mà đi chơi mà an toàn mà an toàn trên hết mình nên lên mình phải đi uh, từ từ chứ là bây giờ xe cũng khá là đông Cũng Đúng rồi nãy mày nhớ mà vậy điện tới rồi đâu đó xuống tiền nè ở này mày thấy hắn này không thấy hắn này hắn này nè đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi từ từ vô đi vô đi vô đi vô đi chạy vô chạy vô đi cái thằng này cái thằng cái thằng cái thằng quay đâu ừ ờ, đúng rồi rồi ờ, rồi ờ, đi vô vô vô đi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đó nếu mình hết rồi đó con có như này à là cái một cái à, con đường quen thuộc vô Đâu được không? Không biết nữa Nó đầu liên tàu sắp xếp bài sao các bạn Thế không ấy, đi quay là có là có cái sướng của quay mà Quay đâu? Đi đây có cái sướng của quay đâu Vậy dạ. Hồi nãy hả? Nãy giờ có quay không? Có Cái này là cái cô lộ là cái nhìn gì chỉ con có nhanh Vô Gì? Năm mẹ lâu lắm rồi, mua này lâu lắm rồi Đi vô quán kiểu đó đi ngồi đâu rồi Ê, ngồi đâu vậy? Ngồi đâu? ngoài ngoài ngoài đó ngoài đó à, ngoài đó đi ai biết ngồi đâu ngoài ngoài gì ở đây đi gọi mẹ đây đi nó cái tội đồ mẹ đội nón liền đó nó đó à, bữa nay đi là có một điều khá là bất ngờ anh em nào ai cũng ngạc nhiên là cái điều gì đến cũng sẽ đến thôi à, sáng ngày vô là anh sự đã có anh sự rồi không biết là có người báo hay không biết là đi một xe anh sự là chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi mấy anh vô rồi mấy anh đội kiểm tra giấy tờ này kia rồi anh em cũng đâu ra được chỉnh chốt rồi kia chốt chặn hết ờ, hai đầu nên là không ai ra được uh, kêu gọi là mọi người bình tĩnh nên là cũng ngồi chờ nó rồi mấy chú sẽ nhốt là dầm lỏng ở khu đó khoảng chừng tới 10, ờ, 12 giờ là mới làm việc từ từ thì mọi việc mọi người tham gia đều có cái quy định của nhóm của trưởng nhóm ờ, của trưởng nhóm đăng lên Facebook của Tiêu Đồ Lô á rồi mọi mọi người muốn biết á, là mọi người á, đi vô đó đó mọi người xem nó có cái bài viết của trưởng nhóm á nhưng mà đến thời bây giờ thì có rất là nhiều bài báo là đưa tin không đúng sự thật nhưng với lại mình nó đâu có quyền gì đâu mình ví dụ như mình chơi xe mà mình bị úp vậy á mình không có quyền nói mình nói là thua giờ phải đợi mấy anh đó xử lý thôi vì người ta nói mà à, các nhà báo á, là nói nói láo bằng tiền bây giờ trước khi mà mình nói cái gì á mình phải xác định là đúng hay không thì bây giờ nói là con người ta là lớn rồi mình nói sao mà cho đúng chứ đừng nói là sai sự thật đưa tin sai sự thật là anh em tôi là ngồi đó là ship hàng xe ngay ngắn đàng hoàng không lấn không lấn đường không mất trật tự không nẹt bô không chạy không đua xe chỉ uống cà phê anh em ngồi nói chuyện thôi chứ không có tình trạng mình như vậy nhưng mà mình bị rồi mình phải chịu thôi chứ mình cãi ờ, mấy anh nó cũng không ai tại vì mấy anh nó nắm pháp luật cả trong tay mình là dân thường thôi và lúc này là mấy ảnh uh, vô kiểm tra là tất cả xe cháy lớn uh, thì đưa đi trước còn những xe như là mô này kia thì sẽ sẽ xếp lại rồi đưa lên sau nhưng mà hồi lúc mà vô là mấy ảnh nói là kiểm tra giấy tờ ai đầy đủ thì thôi chứ không có nói tới cái vụ chứ không có nói là ừ, à, tụ tập với kỳ tự à, đua xe đạp bồ kia mà không bạn không nói cái đó mà tổng lại là các nhà báo là hiện tại đó cái vụ này cũng kéo dài qua tới ngày 3 tháng 10 chiều ngày 3 tháng 10 thì một số anh em vẫn còn trên đó chưa giải quyết chỉ có là làm ký ờ, giấy cam kết lan dấu vân tay chụp hình một số anh em là như vậy đó rồi một số anh em cũng ở lại đó chờ tiếp tục một số anh em thì cũng về nhà rất là may là bữa đó là mình đi xe jean nên là được về